bây giờ em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi hột tài xỉu khiển hột theo ý muốn này em đã nói ngay từ đầu đây là cái bộ đồ chơi đồ chơi công chuyện đồ chơi công chuyện và cái đồ công chuyện của nó ở cái bộ hột tài xỉu này nó là đồ gì thì các bác cứ liên hệ với em em sẽ tư vấn cho các bác bởi vì trên video mình nói nó sẽ không tiện lắm khi đi chơi các bác chỉ cần mang được một hột này vào chơi thôi hai hột này hoàn toàn là hai hột chợ các bác nhá hột này nó là cái hột công chuyện đồ công chuyện của nó ở bên trong cái hột này đó các chỉ cần mang được một hột vào thôi nắp chén đĩa nào cũng được các bác nhá và ở cái bộ ở ở cái hột này khi nào mà tay con ở à, khi nào mà các bác lắc xong ấy các có thể khiển hột ví dụ em cho vào mặt nhất chẳng hạn thì chắc chắn ở trong cháy này khi các bác khiển lên nó sẽ lên nhất lúc nào nó cũng sẽ có nhất nhất thì mình đánh gì các bác nhất thì mình đánh xỉu rồi đúng không ạ và cái tỷ lệ uh, về tài của nó là cái tỷ lệ phản của nó rất là hiếm vậy nên là khi mà tay con người ta đánh xỉu nhiều quá ấy, thì mình không phải khiển đi mình khỏi khiển còn nếu mà khi mà tay con người ta đánh tài thì mình có thể khiển hột khiển mặt nhất lên là sẽ về xỉu các bác nhá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 trong này lại tiếp tục có nhất tiếp này các bác này mình lại đánh xỉu nhé các bác nhá đó nhất về xỉu lại tiếp tục có nhất này các bác này xỉu tiếp đó có nhất xỉu lại nhất xỉu tiếp nhất xỉu được chưa ạ đúng không các bác mình có thể khiển hột theo ý muốn của mình